24 Thương thế của ta khỏi rồi Bao giờ chúng ta đi Nam Cương Dội gì chứ Cho ta thêm hai ngày Ngày nào huynh cũng ở đây Làm thứ trò chơi vô vị này Rốt cuộc thì kéo dài đến bao giờ mới đi Nếu huynh không muốn đi thì cứ nói thẳng Ta sẽ tự đi gấp gáp cái gì Tịnh Nhi đã thoát khỏi nguy hiểm Tiểu Di cũng đã bình yên đến Nam Cương Có đại ca chăm sóc Cho dù cô có đi thì cũng là thừa Sao Xe bọn họ nói chuyện yêu đương Cô đúng như tượng gỗ ở bên cạnh Không sợ chướng mắt sao Huynh giả giờ hồ đồ gì thế Giữa công chúa và đại ca còn có Tiểu Di Tiểu Di đó nhìn thì yếu đuối Thật ra lai lịch bất minh Tâm tư phức tạp Còn công chúa thì ngây thơ không biết phòng vệ Sao có thể là đối thủ của Tiểu Di Chắc chắn sẽ bị thiệt thòi Nói cô tâm thuật bất chính không sai Toàn nghĩ xấu cho người khác Ta thấy là cô đố kỵ sắc đẹp của Tiểu Duy Thấy cô ấy chướng mắt Nhưng cô yên tâm đi Với tính cách của tình nhi Không ức hiếp Tiểu Duy là tốt rồi Được rồi không sao đâu Ta biết cô thật sự không lo lắng cho công chúa Đường đường là một nam nhi Cả ngày chỉ biết bày những thứ trò chơi này Được Quân không đi thì ta tự đi Mặt thì vậy sao thế Cô xem, mặt thì vậy không sao chứ Cô xem đi, đến bản thân cũng không tự chăm sóc tốt Còn muốn đi chăm sóc công chúa Nam Cương đường xá xa xôi, suốt đường bôn ba Đến lúc đó vết thương cô nặng thêm Chẳng phải chỉ là cần hầu gia ta chăm sóc cô sao Nào, ngồi xuống đây đã à, à. Nào Cô cứ nghỉ ngơi một thời gian Đợi vết thương khỏi rồi Chúng ta đi cũng không muộn Gần đây ta đang điều chế một số hương tránh chứng khí Lần trước đi Nam Cương Cảm thấy không thích hợp Lần này ta muốn điều chế thêm một chút Ta tính đại ca sẽ trấn thủ biên cương Tịnh Nhi cũng sẽ ở Nam Cương lâu dài Xin lỗi Là ta hiểu lầm huynh rồi Bỏ đi bỏ đi Bản hậu gia không tính toán mấy điều này đâu Bán hậu gia cho cô ngửi nguyên liệu tuyệt mật nhé <laughs> Nào Ngửi một chút đi Thơm lắm Đây là thứ gì <laughs> Mạc A Mạc Này A Mạc Chết rồi Mau đến giúp chân Này A Mạc A Mạc mặc thì vậy mặc thì vậy A Mạc Đại phu Cô ấy thế nào rồi Vì cô nương này vết thương mới và cũ đồng thời phát tán Bây giờ sức khỏe rất yếu Phải chăm sóc tốt mới được Đại phu Ta chỉ cho cô ta ngửi Hầu gia, Thứ đó tuy không có độc Nhưng lại khiến nội thương của cô ấy phát tán Khiến bệnh tình của cô ấy nặng thêm Đại phu Có phải ông nhầm không Bình thường cô ấy còn khỏe hơn nam nhân mà Vết thương của cô nương chỉ là chuyện nhỏ Một thời gian nữa sẽ hồi phục chỉ là Chỉ là nhiều năm nay cô ấy tâm mạch ứ động Chắc chắn là do ưu phiền lao lực quá nhiều Nên khiến nội thương của cô ấy khó lành Nếu không dưỡng thương cho tốt Bệnh tình sẽ ngày càng nặng Không thể sống lâu được Sao có thể như thế Đại phu, ông nhất định phải chữa khỏi cho cô ấy Cần gì ông cứ nói với ta Cứ dùng thuốc tốt nhất Chỉ cần chữa khỏi cho cô ấy, biết chưa Được, cáo từ Còn cho rằng cô lạnh lùng suy nghĩ đơn giản Mỗi ngày lo nghĩ chuyện gì Mà đến nỗi u phiền lao lực như vậy Mau khỏe lên cho ta Ta hứa với cô Chỉ cần cô dưỡng thương khỏe rồi Ta sẽ không trêu cô nữa Ta sẽ dẫn cô đi Nam Cương tìm tịnh nhi Tam muội Tam Muội cho muội ít đồ Mau lại đây xem đi Bà đây xem xem Mụ có thích không Ta muội Đại ca lát nữa phải đến quân danh luyện tập Nếu mụ không để ý đến ta muội bảo ta sao có thể yên tâm đi chứ Đại ca mua gì vậy Mụ tự xem Tự chọn đi Nào Xem này Mùi thích cái nào Đại ca Đừng lãng phí nữa Mùi không dùng đâu Sao lại thế được Này Chúng ta thử cái này Không che được đâu Mùi sớm đã nói là không che được đâu Đại ca đừng nhìn nữa Tịnh Nhi Không muốn huynh nhìn thấy Bộ dạng bây giờ của muội Tịnh Nhi không muốn ta nhìn thấy Thì ta sẽ nhắm mắt lại Ta không nhìn Ta không nhìn Có đau không Đại ca Đại ca Tịnh Nhi đừng khóc Tịnh Nhi đừng khóc Đừng khóc nữa Đại ca có lỗi với muội Đại ca nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi cho muội Nhất định sẽ chữa khỏi Nhất định tỷ tỷ Được rồi đừng khóc nữa đi biển Hình như cha có nói qua Nhưng rút cuộc nó ở đâu nhỉ Anh Liên cô nương Trịnh đại ca Đang nhìn gì mà xuất thần vậy Ta không có nhìn gì Ta chỉ muốn tìm xem có cách nào giúp công chúa trừ yêu chú không Sao rồi Có cách gì chưa Vẫn chưa có cách gì Trình đại ca hôm nay không phải Huynh đi tập luyện tân binh sao Sao lại chạy đến đây Huynh muốn tìm công chúa sao Không, thật ra ta đến đây để tìm cô Có chuyện này ta muốn thỉnh giáo cô Nói thỉnh giáo <laughs> thì khách sáo quá Chỉ cần ta làm được thì Huynh cứ hỏi A <laughs> Liên cô nương Cô là người trừ yêu hiểu pháp thuật Cô có biết pháp thuật nào có thể làm qua mau nở không Có thì có Nhưng thuật thuốc qua sẽ làm qua mau nở nhưng cũng sẽ làm giảm thời gian nở. Một khi hoa kỳ hoa nở, thì phải đợi một năm sau dạng vật thay đổi mới có thể nở tiếp. Đang yên đang lành, huynh học pháp thuật đó để làm gì? Là thế này, mẹ ta rất thích hoa tươi. Ta muốn học để sau này có thể làm mẹ ta vui. trình đại ca huynh thật là hiếu thuận Ta sẽ dạy huynh Huynh nhìn nhé Trì Liên Hoa bất không hiển hiện thành các tường thì liên qua bất hồng hiển hiện thành các tường tỷ tỷ sao lúc nãy kéo muội không cho muội xông vào để làm muội không nhìn ra sao lý tịnh bây giờ cô ta đang ở giai đoạn yếu đuối nhất Dương đại ca là nghĩa huynh của cô ta Vào ăn của chúng ta một chút Mùa xong vào làm gì Tỷ tỷ Tỷ tu di cao hơn mụ mấy trăm năm Sao lại hồ đồ thế Là lúc nào rồi Tỷ còn mềm lòng với tịnh nhi Ngày nào tỷ cũng ở bên cạnh Chăm sóc nấu nướng cho cô ta Nếu cô ta nhận tình của tỷ Biết ơn mà báo đáp Thì mụ đã không nói Nhưng tỷ cũng nhìn thấy rồi Cô ta là đồ dông ơn bỏ nghĩa Nhưng lúc tỷ không có ở đó liền dụ dỗ Duyên Anh Sao tự nhiên có thể nhẫn nhịn vậy chứ Không phải ta nhẫn nhịn Mà là thả lưới bắt cá lớn Bắt cá à mụi chẳng nhìn thấy con cá nào Mội chỉ nhìn thấy người đàn ông tỷ yêu Sắp bị Lý Tịnh bắt đi rồi Lúc nãy không phải tỷ giữ mội Mội đã xông vào đánh cô ta một trận Mội làm như thế chỉ làm phức tạp thêm thôi Bây giờ Lý Tịnh đã trúng yêu chú Nếu ta còn tranh với cô ta Thì khiến huynh ấy nghĩ ta không hiểu đạo lý Để nào tỷ yêu mắt nhìn họ tình trạng ý thiết Tình lòng ý đượm sao Hay là mội giết luôn Lý Tịnh Xem cô ta còn dụ dỗ như đại ca không Chuyện này không dội được Nếu cô ta không ra khỏi Lý Phủ Ta rất khó ra tay Đến lúc đó người khác sẽ nghi ngờ ta Như thế càng phức tạp hơn Muội yên tâm đi Ta sẽ không để Dương Đại ca rời xa ta đâu Ta phải đối tốt với Lý Tịnh một chút Để sau này Dương Đại ca và những người khác Mới không nghi ngờ đến ta Nhưng mấy ngày nữa là trăng tròn rồi Tỷ không phải nói là phù sinh sẽ về địa ngục hàng băng sao Vậy linh lực trước đây ông ấy cho tỷ Có thể qua được lần này không Cái này nhân Bà nói gì Đồng nguyên dị tâm Bắt buộc phải là cô ta tình nguyện cho ta à Đúng thế Trước đây mẹ chưa hiểu được ảo diệu trong đó Lần này xem thích thiên thuyết Mẹ mới biết Không được cưỡng ép Nếu cưỡng ép Thì đó là trái tim sợ hãi Trái tim chết Tim vô khí khó tụ thần Cho dù con có lấy được trái tim đó cũng vô ích chỉ có cô ta cam tâm tình nguyện đưa tim cho con Thì thời khắc quyết nguyệt nhật thực lúc này Ngài đêm bất phân còn mới có thể Quá kiếp trùng sinh Chuyển sinh thành người Chuyển sinh thành người Ý bà là ta Sẽ biến thành người Thành người thật sự Đúng Biến thành người Làm gì có ai ngu ngốc Tự người múc tiền ra tặng cho yêu đạo chứ Đây là sự thật chính bắt ta nhìn thấy ở Thích Thiên Quyết Nói cho hai con biết các con nhất định phải mau chóng nghĩ cách Đa tạ phu nhân, ta biết rồi Đúng rồi phu nhân, ta có một chuyện muốn hỏi Con nói đi Trước đây trên trán Lý Tịnh bị trúng yêu chú Bây giờ dung nhan bị hủy hoại Không biết phu nhân có biết cách nào có thể giải trừ yêu chú không Hoặc là có cách nào hồi phục dung nhan không Lời nguyện trước khi yêu bị hồn bay phách tán để lại còn đáng sợ hơn cả yêu quái. Một khi nhập thể sẽ xâm chiếm huyết mạch vốn có, khó mà giải trừ. Ta tu luyện nhiều năm, chưa nghe nói đến có cách phá giải. Sao? Cô muốn giúp cô ta hả? Tỷ tỷ, bây giờ tỷ linh lực còn không đủ, còn khó giữ được mình. Tỷ tuyệt đó không được ngu ngốc, cứ lý tịnh. Mua đừng lo, có lẽ ta đã tìm được cách để Lý Tịnh tự nguyện trao tim cho ta con phải cẩn thận đấy Thái tước Ta thấy người ở cạnh người trừ yêu bằng lan đó Ta rất lo Ta sợ người lỗ mãn Làm lộ thân phận của mình Cầm lấy cái này Có thể che đậy yêu tính của người Vẫn là phu nhân tốt nhất Không giống tỷ tỷ toàn nghĩ đến Dương Anh Còn không cho tay chơi với bằng lan Thái tước Ngươi đến nhân gian chưa lâu Còn chưa biết mùi vị nhân gian Yêu một người rất gian khổ Tiểu Duy cũng vì muốn tốt cho ngươi thôi à. Yêu à Hai người suốt ngày cứ nói tới nói lui Rốt cuộc à? thế nào là yêu vậy Làm thế nào để biết mình đang yêu Cảm giác của yêu Chính là đau Đau à Bình thường đổ mồ hôi Lúc chiến đấu sẽ ít đổ máu Kéo căng cung Chuẩn bị Bắn Dương Hiệu Quý Sớm nghe nói Dương Hiệu Quý võ nghệ cao siêu Hôm nay nhân dịp này xin tiến quân làm mẫu một lần Các huynh đệ thấy được không Được Vậy được Nếu ta bắn bị lệnh Các vị huynh đệ đừng chê cười không đâu không đâu là đi chết Đúng chiến đấu xa trường Quân địch đa phần là người sống chạy qua chạy lại Chúng ta phải xem bi di động Đúng Chúng ta muốn xem bi di động Vì huynh đệ này nói cũng có phần đúng Có thể đổi loại khác để thử Nhưng vị quý Ngài không cần thử nữa Võ công của ngài cao cường ai cũng biết Nhưng Trịnh phó quý ta nghe nói Mới tổng quân chưa lâu Vừa vào đã lên chức phó quý Chắc là tài bắn khùng phi phạm đúng không Vậy mà Trịnh Phú Quý Cũng thể hiện cho các vị đây xem Hay Hay lắm Hay lắm Tại sao ngươi thâm nhập vào trong quân danh Ta đương nhiên là đến chăm sóc cho nhị dương tử rồi Nói Ngươi có mục đích gì vì dương tử đừng sốt ruột Ta là phụng lệnh của tư đồ trưởng lão Để phò trợ dương tử Giúp dương tử lập uy trong quân Ta không cần Vì dương tử từ chối ta nhanh như vậy lẽ nào không muốn lập chiến công thượng hết trong quân Lập công hay không Là chuyện của ta Không cần ngươi hướng tay vào Nhị dương tử không nên nói như vậy Một mình ngài ở trong quân đơn độc như vậy Không có tâm phúc thì sao được có dạng nô trong quân Giúp ngài nắm rõ mọi chuyện Sớm lập công uy danh Cũng là sớm cứu được mẹ ngài Hơn nữa Thân phận ngài tôn quý Để nào luôn muốn thiệt thòi làm thuộc hạ Dương Anh Cam tâm làm phó sao Dương đại ca là người cương trực tình nghĩa Hơn nữa đối xử không bạc với ta Ngươi không cần đứng đây để ly gián Biết người biết mặt không biết lòng nhưng anh hứa hôm nay cần lập uy trong quân Mới xưng huynh đệ với ngài Ngài khác tiến công lập nghiệp thay cho rằng hắn thật sự sẽ cho ngài một chức quan sao Hơn nữa Cho Dương Anh hắn đầu rơi xuống đất Phải đợi đến bao giờ Bao giờ mới có thể cứu mẹ ngài thoát khỏi biển khổ à. này Một khi có quyền thế Người có thể làm thứ mình muốn Hiệu lệnh thiên hạ Người có thể bảo vệ mẫu thân người Người còn có thể có được tâm công chúa mà ngươi yêu Nhị dương tử Từ xưa mỹ nhân chỉ yêu anh hùng Nếu lại không mạnh bằng dương anh Làm sao để tình công chúa thay đổi cách nhìn bề ngoài Tình huynh Tìm muội có chuyện gì không Lâu lắm không gặp muội Nên muốn đến thăm muội Không làm phiền muội chứ Không có Đa tạ Trịnh huynh đã quan tâm ờ. Cái này tặng muội ờ. Ta nghe tiêu tiểu hậu gia nói muội rất thích cái này Chỉ cần muội nhìn thấy đầu búp bê này Thì muội sẽ cười dạ. Nhìn đi, đáng yêu không Xin lỗi Mùi vẫn không cười nổi Đều là do búp bê không tốt Xem ta về xử các người như thế nào Không sao Ta còn một thứ nữa hay hơn Muốn cho mụ thấy Mụi mở to mắt nhìn nhé tri liên hoa bất không hiển hiện thành các tượng Đẹp lắm Đa tạ huynh Tịnh nhi Để thấy muội cười Bảo ta làm gì cũng được Trịnh huynh Đa tạ huynh Những gì huynh làm cho tịnh nhi Tịnh nhi đều cảm kích trong lòng Nhưng Trái tim tịnh nhi đã có nơi trốn Khiến trịnh huynh yêu lầm rồi Xin lỗi Bội về phòng trước Xin Trịnh Huynh lượng thứ Trịnh đại ca Thì ra Huynh ở đây à Sao Huynh ủ rũ thế kia ờ, Không có Chắc là tập luyện ờ. mệt quá Mệt rồi à Để ta xoa bóp cho huynh nhé Tay người ta giỏi lắm Không cần không cần Không phiền đến Alin cô nương Cô đã mệt cả ngày rồi Đừng tự chối nữa Đi nào đi nào Thật sự không cần Đi thôi Nào Cái chuyện ngại quá Nào ngồi xuống đi ừ. Trình đại ca Huynh tập luyện mệt như thế Có phải tân binh rất nhiều không Nhiều thì không nhiều Nhưng nhiệm vụ tập luyện rất nhiều Ta mới đến Nên chắc chưa quen lắm Ừ, Vậy trong quân còn tuyển người không? Không nghe nói muốn tuyển thêm Sao thế? <laughs> Lẽ nào cô cũng muốn học theo à, Mộc Lan Tổng Quân Không có không có Ta không muốn Tổng Quân gì cả ừ, Ta chỉ muốn ừ, Xin Trịnh Đại ca một việc Huynh xem Bà Lan vì muốn tìm cách giải trừ yêu chú Nên chưa đi được Ta nghĩ tạm thời cũng chưa thể rời khỏi tiểu trấn này chi bằng tìm một việc trong quân Cho để làm Chuyện này Sao cô không hỏi Dương đại ca Quân ấy quan hệ tốt với tỷ muội Tiểu Vi, Ta không thèm đi tìm quân ấy Ta thấy là cô không muốn bàn lan huynh đệ ở cạnh thái tước đúng không Thì ra cô thích bàn huynh đệ à Không có không có trình đại ca Quân thật sự hiểu lầm ta rồi Bọn ta thật sự chỉ là tình nghĩa tỷ đệ thôi Ta chỉ là lo cho sư đệ Bị yêu mê hoặc Quên mất nhiệm vụ Sắp quên thân phận người trừ yêu rồi Ngài là nửa người nửa yêu Ai liên cô nương Y biến hình thì rất giống người Các cô làm sao phân biệt được Cái này rất đơn giản Yêu tuy tướng mạo giống người Nhưng bọn chúng rất biết dùng dung nhan về da thịt Mê hoặc lòng người Phạm là người bị dễ bề ngoài của chúng hấp dẫn Thật ra là bị chúng yêu pháp mê hoặc Vậy làm sao phân biệt đã trúng yêu thuật Chính là Chúng bảo gì thì huynh làm thế Cam tâm tình nguyện làm mọi thứ Thì ra là vậy trong quân bộ có việc Ta phải đi đây Chuyện của bạn huynh đệ ta sẽ nghĩ cách à, Ta tạ trình đại ca dạ. Mẹ Không biết giờ này mẹ sao rồi Hại Nhi bất hiếu Không thể ở bên bảo vệ mẹ Ta khẩn cầu ông trời Phù hộ cho mẹ ta Có thể bình an đến khi ta trở về cứu bãi chỉ cần mẹ ta bình an vô sự Ta xin giảm thọ 10 năm Bỏ đi Ta không xin ông trời có ích gì chứ ta ngày nào cũng cầu khấn Cầu cho mẹ ta bình yên vô sự Kết quả Vẫn rơi vào hoàn cảnh này Mẹ ta bình thường luôn lương thiện Chưa từng làm hại một ai Ông lại bắt bà một mình chịu đau khổ như vậy Thần linh không có mắt Ông trời bất công Ta cầu xin ông không bằng dựa vào chính mình Mẹ Hài Nhi nhất định cứu mẹ Nếu trái lời thầy Nguyện chịu đau đớn móc tim Dài dò xương cốt trưởng lão Ta gặp các ngươi rồi Các ngươi đang ở đâu Nó sao rồi Bà yên tâm Nó vẫn khỏe Nó còn cường tráng Thông minh hơn trước đây Ông đi gặp nó rồi Ông muốn làm gì Các nhi thiên tư anh tài Sớm muộn sẽ làm nên chuyện lớn Vì tiền đồ của nó Còn có cả mẹ con bà Ta sẽ chăm sóc tốt cho nó Ta không muốn nó làm nên chuyện lớn Ta chỉ hy vọng Nó có thể bình an Cả đời làm con trai ngoan của ta Ông đừng nghĩ đến chuyện hại nó Tại sao ta phải hại nó chứ Ta cũng sẽ không hại bà chuẩn lão xin tự trọng Tự trọng Tự trọng cho ai Dạng cổ dương hay là dương hậu đó Trưởng lão xin về đi Ngộ lỡ nếu để người khác nhìn thấy Sẽ bất lợi cho trưởng lão Bà vẫn có trái tim Bồ Tát lương thiện Chỉ đáng tiếc Người khác sẽ không thương hại bà như thế Nhưng bà yên tâm Chỉ cần có ta giúp đỡ Các nhi Sớm muộn sẽ thành chuyện lớn Bà Cứ ở đây vài ngày đi Thần minh tộc dạng cổ trên cao Nhất định phù hộ Dương Nhi Gió tỉnh lại Tuyệt đối không được để âm mưu của mẹ con Trịnh Cát thành hiện thực Phù hộ bọn chúng Xuống địa ngục tham kiến đại dương tử phi trưởng lão đến thật đúng lúc Ta muốn gặp đại dương tử Không biết ý trương lão như thế nào Chuyện chuyện này Ta biết Dương Hậu hạ lệnh Không cho bất kỳ ai vào tẩm cung đại dương tử Nhưng ta là phi tử của chàng Theo lý phải đứng hậu bên cạnh chứ Từ ngày thành thân hai chúng ta Ta rất lâu rồi không được gặp đại dương tử Như thế sẽ khiến người trong tộc nghĩ thế nào ờ, Đại dương tử phi Tuy người là phi tử Được đại dương tử chọn Trong lễ khánh phong nhưng hình như Dương Tử Ngài ấy đã thích người phụ nữ khác rồi Nên muốn bỏ vợ Vì thế mới trốn trong tẩm cung không gặp Cái gì? Bỏ vợ? Sao có thể được? Ta là phi tử được chàng chọn mà Tốt vào trong tộc làm chứng Chàng không thể bỏ ta được Ta phải đi tìm Dương Hậu nói lý Đại Dương Tử xin dừng bước Chuyện này Tuyệt đối không thể kích động Để nào ta ngồi chờ chết Đợi Đại Dương Tử dứt bỏ ta sao Dương Tử Phi nghĩ xem Dương Hậu hạ lệnh bất kỳ ai không được vào tổng cung của Đại Dương Tử Chắc là Dương Hậu đã biết chuyện này Dương Hậu trước giờ luôn yêu thương Đại Dương Tử Vì thế nên mới dung túng cho Đại Dương Tử hạ lệnh này Nếu Dương Tử phi đi Chẳng những không có chút lợi nào Ngược lại sẽ bị bọn họ nắm được nhược điểm Đến lúc đó Nói Dương Tử Phi không biết đạo lý Không ra dáng vẻ của một phi tử Đến lúc đó bọn họ có thể giành chính công thuận Với Dương Tử Phi rồi Vẫn là trưởng lão nó có lý Là ta lỗ mãn rồi Vậy ta phải làm sao Xin trưởng lão chỉ điểm cho Để đại dương tử hỏi thăm chuyện ý Đại dương tử phi Quên rồi sao Có một người Người ấy có thể giúp người Đại dương Đại dương Đừng dội đừng dội cứ từ từ nói Sao thế Đại Dương Đại Dương tử muốn bỏ con Người phải làm chủ cho con Bỏ con à Sao có thể Tuyển phi tại lễ Khánh Phong là quy định trong tộc Sao nó có thể tùy ý bỏ con được Trong tộc Đã đồn thổi nói đại dương tử Đại dương tử Đã có niềm vui mới Đúng là càng ngày càng không ra gì Mấy ngày nay cũng không thấy nó lộ diện Nó đang làm gì con dâu cũng rất lâu không gặp đại dương tử Đại dương tử e là không muốn gặp mặt con Cả ngày trốn trong phòng Dương hậu còn hạ lệnh nói Dương hậu Dương hậu nói gì Còn nói đi Dương hậu nói Bất cứ ai cũng không được vào tẩm cung đại dương tử Bây giờ lời đồn ở khắp nơi Nói hương quả trong tộc khó giữ Nói con thì không sao Nhưng chuyện này liên quan đến danh dự trong tộc Xin đại dương nhanh chóng xử lý Càng quấy Nhưng họ muốn ta chút chết hay sao Sự dụ trong tộc thì bó mặt không lo Bây giờ còn gây thêm chuyện này Trong mắt bà ta Có còn dạng cổ dương ta hay không đây Dương Nhi Dương Nhi à Còn cô nghe thấy tiếng mẹ không Dung Nhi Người không thể vào Xin để nô tài thông báo một tiếng Là ai làm loạn đó Đuổi đi cho ta Là bán Dương Sao bà lại ở đây Dương Nhi đâu Dương Nhi Chuyện này là sao Dương Nhi Mắc trọng bệnh Hôn mê không tỉnh Có điều có điều tiêu đồ trưởng lão nói Chỉ cần tìm thấy thiên hoàng tâm khiếu Là có thể cứu Dương Nhi rồi Cái gì mà thiên hoàng tâm khiếu Bà dạ. không ngửi thấy sao Thi thể bốc mùi rồi Bà còn nói là nó còn sống sao Lẽ nào bà không biết Để thi thể trong cung Sẽ mang đến sự xui xẻo sao Cái gì Chẳng trách Gần đây bản dương thấy không khỏe Thì ra là mẹ con bà cố ý gây nên Đại dương Dương Nhi chưa chết Dương Nhi chưa chết Đại dương Dương Nhi chưa chết Đại Dương xem Dương Nhi vẫn nằm đó Nó còn sống Đại Dương, Đại Dương, hãy tin thiếp Dương Nhi chưa chết à? Thật đấy Đại Dương, thiếp xin người hãy tin thiếp Đại Dương, Dương Nhi thật sự vẫn chưa chết Đại Dương có thể đi hỏi tư đồ trưởng lão Dương Nhi vẫn còn sống Bà đừng lừa dối bản Dương nữa Dù gì cũng là cha con Nếu Dương Nhi đã chết Bản Dương sẽ không truy cứu những lỗi làm trước đây của Dương Nhi Bà mau phái người an táng cho Dương Nhi Mấy ngày mai thi thể vẫn còn trong cung Đừng trách Bản Dương Đến tình nghĩa phù thầy cũng không mang Muốn đụng vào Dương Nhi của ta Người bất nhân Đừng trách ta bất nghĩa Dương hậu Ta đã nghe thuộc hạ nói Đại dương vừa nãy đã đến đây Đại dương đã biết rồi Nên làm sao mới tốt đây Ta cũng không cần người chồng này Tâm càng bảo bối của ta Bản dương phải dựa vào nàng rồi Nàng phải sinh thêm vài dương tử cho ta nhé Đại dương Cô phải xem đại dương Vậy sao Đến nào Bà đến đây làm gì Giang Cổ Dương thôn quân vô đạo Hôm nay theo ý của người trong tộc Phế bỏ dương dị bằng chết Lập đại dương tử làm đại dương Nực cười Ta mới là đại dương tộc Giang Cổ Người dám phế bỏ ta Người muốn tạo phản sao Còn đứng đó làm gì Lên cho ta Người đâu cứu giá Người đâu cứu giá Dương Nhi Đừng sợ Chỉ cần có mẹ ở đây Dương vâng. Dị Mãi mãi giữ lại của con Tỷ dạ. tỷ Tỷ có nghĩ được là dùng cách nào có thể khiến Lý Tịnh cam tâm tình nguyện đưa cho tỷ chưa? Chưa, còn phải đợi thêm Còn đợi, đợi nữa là đến trăng tròn rồi Ta biết nhưng muốn Lý Tịnh không oán không hận đưa tim cho ta Cần một cái sách dạng toàn cũng cần thời cơ Lần nào cũng cần thời cơ Bộ thật sự không hiểu Rốt cuộc lúc nào mới là thời cơ Nếu tỷ đợi thêm nữa E rằng chưa đến lúc trăng tròn Linh lực của tỷ không thể trụ được nữa Đến lúc đó Nếu hiện nguyên hình lại không có phù sinh giúp tỷ Thì tỷ phải làm sao Ta biết mùi sốt ruột Nhưng chuyện này không phải kích động là giải quyết được Mùi đừng dục ta Thế này Bộ để ta một mình suy nghĩ xem sao Bộ biết rồi